Nay đã có một loại dầu xả có thể mang đến cho mái tóc bạn sự mượt mà như được hấp dầu trong tiệm. Dầu xả Rejoice hoàn toàn mới, giúp tóc bạn hết rối và thật mượt mà như được hấp dầu.